Xin chào tất cả mọi người Mình là Phước Sửu Và mình là Mít Hường nhà bè Hôm nay à, Phước Sửu và Mít Hường sẽ review cho quý anh chị những cái tiện ích gọi là bậc nhất tại một cái dự án 350 à, hecta của dự án à, GS nhà bè à, Mít Hường và Phước Sửu đang đi vào những cái cảnh quan dọc theo những tuyến đường và đặc biệt trước mặt Phước Sửu và mọi người đó là một cái clubhouse thì Mít Hường suy nghĩ như thế nào à, trong khi một cái dự án gọi là thấp tầng á tại nhà bè nhưng mà vẫn có một cái lớp house cho quý cư dân sử dụng và có những tiện ích gọi là bậc nhất tại nơi đây dạ, dạ thông thường á, thì ờ, những cái khu mà mà ờ, có nhiều chung cư thì họ hay đầu tư về những cái tiện ích nhưng mà những cái ờ, dự án mà về ừ, nhà phố như thế này á thì thường thường họ không có đầu tư quá nhiều cho lớp house nhưng mà ở đây dạ. em thấy có tới ba ba lớp house. yeah. Dạ. đó là cái điều tuyệt vời dạ. vâng đúng rồi à đây nè chắc những loại này nó theo như phước sửu nghĩ là là những cái cây mai nhật tất cả những cái cây cảnh quan ở đây thì họ trồng những cái cây gọi là lạ gọi là rất là đẹp luôn và những cái cái sắc hoa này thì không phải là những cái loại hoa bình thường mấy thường có phải à, là nở theo mùa không anh? Đúng rồi. Thì ở đây thì ngoài những cái, cái à, dãy hoa mà dọc theo ven đường này thì có à, rất là nhiều công viên lớn nhỏ và trong đó có bốn công viên xuân hạ thu đông đó thì à, ngoài những cái công viên như vậy thì phước sửu và mít hương sẽ mời mọi người vào khám phá một cái lớp house khá đẹp tại cái khu dân cư này luôn ha mình đi vào thôi ha dạ rồi thì à, trong cái lớp house này này mít hương tất nhiên là không quên là có một cái hồ bơi rất là lớn rồi dành cho trẻ em và người lớn và ngoài ra thì có phòng tập gym nè rồi à, phòng tắm sauna nè rồi à, hệ thống nhà hàng nè rồi à, barbecue rồi quầy cà phê và ở đây thì cái tiện ích này nó chắc với khuôn viên này chắc cũng gần cả ngàn mét vuông ha ờ, những tiện ích này có phải là cư dân được sử dụng miễn phí không anh đúng rồi tất nhiên rồi à, wow hồ bơi đẹp quá quá wow, hồ bơi đẹp quá phải không dạ. ở đây ngoài ra thì à, bình thường sẽ có cái một cái à, phun nước chỗ này nữa à, giống như một cái à, cái cái cái cái bình ừ, cái tách trà à, dạ. đưa nước xuống dưới hồ và cái hồ thì cũng khá rộng phải không dạ. à, ừ, bên kia thì à, sẽ là có là phòng ở chỗ bơi cho trẻ em và bên này chỗ bơi người lớn và bên này là cái um, cái quầy này gọi là có thể là một cái quầy bar để um, gọi là nhâm như những tách trà hoặc là ly cà phê phong mấy thường dạ. khá thoáng mát phong dạ ở đây thì uh, vô cùng thoáng mát à, bên uh, phần bên kia thì uh, có những tiện ích gì vậy à bên kia thì ví dụ như á à, ở đó là giống như là một số cái gọi là cái tiện ích gọi là giống như là uh, nơi gọi là tắm nắng nè à, phòng cái chỗ mà nghỉ ngơi hoặc là sau cái giờ mà gọi dạng như là mình à, có thể là bơi lên thì mình nghỉ ngơi ở đó luôn à, mình tắm nắng rồi mình à, à, nằm trên những cái cái à, để mình à, hưởng thụ những cái ánh nắng buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm ha yeah. Dạ. đúng rồi thì ngoài bên kia là có một cái um, nhà hàng mini thì um, à, Mít Hường khi mà là cư dân ở đây thì Mít thường có thể là sở hữu những cái tiện ích này á thì Mít thường có thể đăng ký với ban quản lý cư dân để mình có thể tổ chức những cái tiệc sinh nhật à, tiệc thôi nôi hoặc là những tiệc à, búp à, à, phê nhỏ à, cho gia đình à, hoặc người thân à, vào cuối tuần thì à, một cái lớp hau như mọi người Phước thấy Phước Sử đang bay lai cam thì khá rộng phong và có 3 đến 3 cái lớp hau thì Mít thường suy nghĩ như thế nào à, khi ở đây có một cái tiện ích à, gọi là đẹp như vậy và gọi là ừ, một cái khu dân cư gọi là thấp tầng và không có những cái khu dân cư khác à, ở đây mà được được ừ, xây dựng và bố trí và bàn giao cho khách hàng có những cảnh quan như vậy ngay cả Phú Mỹ Hưng và Mỹ Hương <laughs> dạ. thì à, các dự án quanh đây thì hầu như là về phần tiện ích thì không thể nào mà so sánh được với cái dự án Zyget à, với rất là nhiều cái à, công viên cái tiện ích và à, dành cho cư dân ở đây dạ. và à, phần trong này là cầm bao cho nên là vô cùng là an toàn đúng rồi à, gọi là bảo vệ 3 cộng 3 3 lớp cổng và quét cửa bằng võng mạc quét cửa à, bằng à, cửa võng, mạc. là à. về rồi đầu mình chỉ cần à, là những cái cư dân vào đây thì sẽ là à, gặp và gương mặt thân quen thì nó sẽ mở cửa rồi quét cửa bằng à, biển số xe đó, rất là nhiều thứ gọi là hệ thống tự động và đồng thời đồng thời ở đây thì chăm sóc cây xanh bằng hệ thứ hệ thống tưới tự động. Yeah. Dạ. Ừ và có một điều đặc biệt khi mà quý cư dân mà sở hữu những cái căn biệt thự ở đây mấy thường đa số là những căn biệt thự uh, view nhìn bờ sông Dạ. À, như ờ, trước mặt ờ, Phước Sửu và Mỹ Thường là những cái căn gọi là biệt thự và dinh thự đối diện bờ sông luôn. Ngoài cái diện tích là à, 300 mét vuông 15 nhân 20 thì ở đây có những cái diện tích sân vườn từ 150 đến à, 300 mét vuông mà sát bờ sông mình có thể tự do này trồng những cái loại cây mình yêu thích nè, trồng rau nè, làm hồ bơi mini trong nhà luôn tuyệt vời phải không à, đặc biệt ở đây à, có 14 à, căn vip không anh đúng dạ. rồi gọi là dinh thự đấy dinh thự à, dạ. những cái dinh thự đó thì à, có gì đặc biệt à, anh có thể giới thiệu chính xác đâu? những cái căn dinh thự đó thì chỉ có khoảng 14 căn như vậy đó thì à, như à, Hường biết rồi đó thì vào đây gọi là một cái dinh thự à, diện tích nhà khuôn viên nhà là chỉ là 300 mét vuông thôi nhưng mà diện tích sân vườn đó cũng khoảng là 300 mét vuông nữa đó Hường và vâng. ở đây thì à, tất nhiên rồi mình có thể là bày trí à, trồng cây và tạo ra những không gian riêng đặc biệt cho các căn nhà của mình luôn dạ à, những căn đó có được à, thiết kế riêng theo cái ý à, muốn của chủ nhân không ạ tất nhiên rồi những cái cảnh quan thì theo ý muốn còn cái mẫu nhà thì đã giống nhau nhưng mà những cái căn đó thiết kế là có hầm nè dưới hầm thì mình có thể thiết kế những cái phòng à, gọi là đọc sách phòng xem phim à, với là một âm thanh sống động mà không ảnh hưởng đến nhà khác à, phòng karaoke hoặc là những cái căn phòng gọi là bí mật bí mật của một gia đình <laughs> <laughs> có thể dạ. chứa vàng được luôn đó <laughs> dạ. thì à, có khá rất là nhiều sản phẩm đang gọi là chào bán tại đây và đặc biệt thì đang gọi là làm à, vào tiến độ gọi là hoàn thiện nội thất thì à, quý anh chị cần thêm nhiều cái thông tin hơn nữa về những những cái à, căn à, nhà bán tại nơi đây và để sở hữu cho mình một cái sản phẩm biệt thự à, gọi là sân vườn cực kỳ đỉnh tại nhà bè thì đừng quên à, inbox cho Phước Sửu và Mít Hường nhé à, và đặc biệt là quý anh chị có những cái sản phẩm cần à, giao dịch à, chuyển nhượng bán lại thì cũng à, inbox ngay và đội ngũ bên mình sẽ là ra hàng nhanh chóng hơn cho quý anh chị rồi xin chào và hẹn gặp lại